thì nhìn vào cái màn hình anh em có thể thấy là đây là một cái trang một cái trang chơi trực tuyến trên à, mạng xã hội đấy anh em có thể uh, uh, lựa chọn nhiều cái mã kèo mà anh em muốn chơi chứ không phải như là chỉ có một kèo khi anh em chơi qua ngoài bên ngoài qua thầu qua cò đó đây là cái lợi thế mà anh em có một cái tài khoản trên trang để anh em chơi Tiến cũng muốn chia sẻ là những anh em nào mà thật sự ờ, đang đam mê bộ môn banh bóng này đó nhưng mà vẫn muốn tìm một cái trang uy tín để chơi nhưng vẫn chưa tìm được đó và phải bắt buộc phải chơi bên ngoài qua thầu qua cò bị tụi nó ăn like trên đầu anh em đó bị tụi nó ăn like từng trận đấu thắng thì bị mắc like thua thì tụi nó lại ăn được cái hoa hồng từ anh em tụi nó chả mắc mát gì hết như là anh em nuôi nó thôi anh em chơi như vậy thì chả được cái lợi ích gì hết đúng không nếu như anh em thật sự muốn chơi trên cái trang như tiến hiện tại vậy này đó muốn cầm một cái trang thoải mái ra vào nhiều mã kèo mà mình thích nó có cả kèo gốc kèo thẻ này nọ các kiểu tùm lum hết nếu như anh em muốn chơi được như tiến thì anh em cần phải có một cái số tài khoản ngân hàng cũng như là có xài cái chuyển khoản online đó có đăng ký chuyển khoản online chuyển uh, tiền trực tuyến trên cái điện thoại của anh em ấy đó anh em có xài uh, có có đủ cái điều kiện đó thì cứ liên hệ với tiến qua cái số zalo 0963 731 346 tiến sẽ hỗ trợ cho anh em cách chơi trên trang này nhá ok thì uh, quay lại cái video lần này uh, anh em nhìn vào màn hình có thể thấy đây là tỷ lệ kèo mà nhà cái nó đưa ra Cantabigo được đội chủ nhà Sevilla chấp với các mức chấp là 0.25, 0.5, 0.75 uh, thậm chí còn có mỏ mã kèo hòa cả trận nữa này thì uh, mã kèo hòa trận đấu này anh em có thấy là bỏ 1 ăn 0.59 cho Sevilla cũng như là bỏ 1 ăn 0.49 cho cái thằng Santa à, Vigo. Nếu như nếu như mà anh em kết thằng Santa Vigo này và tự tin nó sẽ giành chiến thắng trong cái trận đấu này thì anh em có thể đầu tư luôn vào cái mã kèo đồng. Đó, bỏ một củ ví dụ nha. Ví dụ là anh em bỏ một củ anh em có thể ăn được một củ uh, lẻ 490k. Đấy cái là lãi đúng không anh em? Thì bên cạnh đó còn có mã kèo tài xỉu là 2 hòa 2.25, 2.5 và 2.75 ở hiệp 1 thì ờ, có có được cái mã kèo đồng cũng như là mã kèo chấp của Sevilla trước ờ, Celta Vigo với mức chấp là 0.25 và 0.75 cùng với một hòa là mã kèo tài xỉu ở ngay trong hiệp 1 nha anh em. Đấy và Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái mã kèo phạt góc trong cuộc đối đầu này nha. Đây, ở hiệp 1 thì Sevilla chấp góc trước Celta Vigo với mức là một hòa à, và chấp nửa góc chấp nửa trái góc ở ngay trong hiệp 1 nha anh em. Đó và chấp một hòa ở cả chặn trước uh, Celta Vigo còn cái mức uh, tài xỉu gốc ở trận đấu này đó chính là chín hòa cả trận đó cùng với uh, ở hiệp 1 thì cũng có mã tài xỉu gốc là bốn hòa thì anh em thấy cái việc chơi danh trang lợi thế không mã kèo gốc kèo thẻ rồi tùm lum kèo hết đây tiến cho anh em xem thêm những mã kèo rất là dị này bàn thắng đầu bàn thắng cuối rồi mã kèo lẻ chẵn này hay là cả hai đội cùng ghi bàn cũng có các mã kèo để anh em chơi này hay là một đội ghi bàn hay là không có bàn thắng nào đó nếu như anh em tự tin vào trận này hòa không đều anh em đầu tư luôn cho tiến vào cái mã kèo chín à, mã kèo là không có bàn thắng bỏ một ăn 9.20 đó một một bỏ một củ ăn chín củ uh, ờ, 200k rất là lãi đúng không anh em rất nhiều nhiều nhiều cái thể loại cược cho anh em chơi luôn đấy thì quay lại với tỷ lệ kèo này trước khi đưa ra sự lựa chọn và tiến đưa cho anh em tham khảo ấy anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước nha đây thì hiện tại anh em có thể thấy đây là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội nha chủ nhà Sevilla ra sân với sơ đồ là 433 cái bộ ba tiền đạo của cái đội chủ nhà đó chính là Biranril cùng với ờ, netri và Torres đó còn về đội khách Sendaviro sẽ ra sân với sơ đồ là 4312. Cái cặp tiền đạo tấn công của cái đội khách đó chính là uh, Seferovic cùng với uh, Abad và cái tiền vệ hậu công cao nhất cho cái thằng uh, cho cái cặp tiền đạo này đó chính là uh, Carles Perez. Đấy thì đây chỉ là cái đội hình ra sân dự kiến mà các chuyên gia đưa ra để cho anh em tham khảo thôi nha đó nên tiếng chỉ nói sơ qua thôi nha anh em vì chưa chắc chắn gì ở cái đội hình ra sân này hết đó chắc chắn là trước giờ bóng lăn nó sẽ thay đổi rất là nhiều về cái đội hình này thì anh em nhìn thêm vào cái uh, À, về cái uh, tình hình chấn thương của hai đội anh em cũng có thể thấy nè thì hiện tại đội chủ nhà có đến 3 cầu thủ đã bình phục chấn thương và có thể ra sân trong cái cuộc đối đầu này. Riêng cái trường hợp của Lucas uh, ờ, Okabot là phải nhận đủ hai chiếc thẻ vàng đó dẫn đến một chiếc thẻ đỏ và không thể ra sân trong cái cuộc đối đầu này. Đó thì nói về tình hình lực lượng chắc tất nhiên đội chủ nhà Sevilla đang có một cái lực lượng nó ổn định và nó đầy hơn. Đó có đầy đủ những cái cầu thủ ờ, quan trọng trong đội bóng hơn so với cái thằng đội khách Santa Vigo đúng không anh em nhìn về Santa Vigo có đến 4 cầu thủ chấn thương đó một cái danh sách chấn thương khá là dày luôn cùng với đó là cái thằng uh, Rabi Vera nó cũng đã phải nhận chiếc thẻ đỏ và không thể ra sân trong cái trận đấu này đó về lực lượng hàng đội khách Senovigo đang bị tổn thất rất là nhiều so với đội chủ nhà nha anh em sẽ khó khăn càng trọng chắc hơn đối với Cantavigo khi phải làm khách ở cái trận đấu này trước Sevilla nữa đấy thì anh em nhìn qua về cái bảng xếp hạng nhé nhìn về bảng xếp hạng thì anh em có thấy là cái thằng Santa Vigo nó lại đang ship trên có cái thành tích tốt hơn cái thằng Sevilla đó Santa Vigo thì hiện tại nó có được 35 ờ, điểm sau 27 vòng đấu với 9 thắng 8 hòa và 10 thất bại ghi được 34 bàn thắng để thủng lưới 33 bàn 37 bàn đó thì còn về cái đội chủ nhà Sevilla thì nó có được 31 ờ, điểm sau 27 vòng đấu luôn và 8 thắng 7 hòa với 12 thất bại ghi được 31 bàn để thủng lưới 42 bàn thì nhìn về cái thông số của hai đội anh em có thể thấy là cái thằng Celta Vigo tạm thời nó nhỉnh hơn cái thằng Sevilla một ít nha anh em đó về à, cái hiệu số bàn thắng thua cũng như về cái à, à, bậc trên bảng xếp hạng về số điểm thì tất cả Celta đều đang nhỉnh hơn thằng Sevilla rất là nhiều đó đây chỉ nói về cái bảng xếp hạng hiện tại tại Sevilla tại tại La Liga thôi nhé anh em thì cả hai thằng này riêng riêng thằng Sevilla đi Tiến sẽ nói về thằng chủ nhà Sevilla trước nó đã có được 31 điểm và ship trên cái thằng Espanyol ở vị trí thứ 18 cũng như là Almeria ở vị trí thứ 19 là 18 với 19 hàng này có cùng 27 điểm này đó TC Villa ship hơn hai cái thằng ở nhóm cầm đèn đỏ đến 5 6 bậc trên bảng xếp hạng luôn nhưng nó chỉ uh, nhiều hơn hai cái thằng này là 4 điểm cách biệt mà thôi đó chỉ 4 điểm thôi anh em thì chỉ cần một vòng đấu thôi một vòng đấu mà ờ, uh, nói chung chỉ cần hai vòng đấu thôi đó hai vòng đấu thôi là chắc chắn mọi thứ nó sẽ thay đổi hoàn toàn trên cái cục diện bảng xếp hạng này và có thể đẩy Sevilla gớt hạng mùa giải này đúng anh em đó 4 điểm là một cái khoảng cách không hề tốt dành cho Sevilla vì phía trước còn đến 11 vòng đấu nữa anh em nên nhớ thế nha đó còn về đội khách về đội khách Celta Vigo thì nó đang bỏ xa cái thằng ờ, Espanyol đến uh, tổng cộng là 8 điểm cách biệt một số điểm cũng khá là an toàn đúng không anh em 8 điểm cũng khá là an toàn dành cho Celta Vigo đó và nói về cuộc đối đầu này thì chắc chắn Sevilla là cái người mà nó sẽ quyết tâm hơn rất nhiều đó vì nó đang rất là gần cái nhóm ờ, cầm đèn đỏ cái nhóm gớt hạn ở trong cái mùa giải năm nay tiếng nói như vậy không phải là Santa Vigo nó sẽ không có động lực không phải là sẽ không thi đấu hết mình nhưng mà chắc chắn anh em nhìn và sẽ biết cái đội mà đứng gần cái vị trí nguy hiểm hơn thì chắc chắn lúc nào cũng với cái cái tinh thần cái quyết tâm là sẽ đặt mục tiêu ra nhiều hơn đúng không anh em đấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ của hai đội nhé Trước tiên anh em nhìn vào đội chủ nhà Sevilla thì nó chỉ có được tổng cộng là 4 chiến thắng, đó 4 chiến thắng, một trận hòa và phải nhận 5 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Thì cái trận gần đây nhất trên sân khách thì Sevilla đã hạ cái thằng Cadiz với tỷ số 2-0 tại La Liga. Thì nhờ cái trận thắng này cũng đã giúp cho Sevilla có được thêm 3 điểm và từ 28 điểm đó vươn lên 31 điểm và xếp ở vị trí thứ 13 đó cũng nhờ trận thắng này đã thay đổi về cái cục diện trận đấu khá là nhiều nha anh em cục diện cái bảng xếp hạng ấy còn về đội khách thì sao về đội khách uh, Celta Vigo thì có phong độ khá là tốt khi mà đội bóng này có được tổng cộng là 5 chiến thắng, 3 trận hòa và hai thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Đó một cái phong độ phải nói là cực tốt của cái thằng Santa Vigo mùa giải năm nay luôn. Thì ờ, ở trận đấu này, Tiến sẽ cho anh em xem thêm về phong độ sân nhà của sân cũng như sân khách của hai đội nhé. Thì trận này Sevilla sẽ được thi đấu trên sân nhà của mình. Thì anh em có thấy này, ở 4 trận thi đấu trên sân nhà gần nhất thì ờ, Sevilla đã có đến 3 chiến thắng, và chỉ nhận một thất bại với tỷ số sáng nút 2-3 trước Osasuna mà thôi. Đó, 3 thắng 1 hòa ở 4 trận được thi đấu trên sân nhà gần nhất, một cái thông số cũng khá là tốt dành cho Sevilla đúng không anh em. Thì các trận thắng của Sevilla anh em để ý nè. Sevilla các cầu thủ của nó đều ghi từ hai bàn thắng trở lên. Đó 3-0 trước PSV, rồi 2-0 trước uh, cái đội bóng từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đó rồi trận sân nhà gần nhất thì nó lại thắng 2-1 trước Almeria. Đó, những cái hàng công của Sevilla hiện tại thi đấu cũng khá là ổn, không đến nổi tệ nha anh em. Nhưng nhưng nhìn về cái đội khách anh em có thấy đội khách cũng đang có một cái uh, phong độ cũng như cái đội hình chơi khá là tốt khá là đồng đều ở cái mùa giải năm nay đó San Vigo nó đã có được hai thắng hai hòa và một thất bại ở năm vòng đấu gần nhất trên những cái chuyến làm khách của nó đó khi mà anh em làm khách mà có được hai thắng hai hòa và một thất bại ở năm vòng gần nhất và mang về được đến 8 điểm tại La Liga thì chắc chắn là một cái phong độ cũng không đến nỗi tồi đúng không anh em đó phong độ khá là tốt dành cho San Vigo luôn thì anh em à, hãy đảo thêm với tiếng qua cái à, lịch sử đối đầu của hai đội nhé đây thì nhìn vào lịch sử đối đầu anh em có thể thấy là Sevilla nó đang có lợi thế hơn khi có được hai thắng và hai hòa trước uh, uh, Celta Vigo ở bốn vòng gặp nhau gần nhất đó ở bốn vòng đối đầu gần nhất thì những trận thắng của Sevilla trước Santa Vigo đều cách biệt với một bàn thôi nha anh em đó như 4-3 như trận thắng 4-3 trên à, sân nhà Santa nè rồi thắng 1-0 cũng trên sân nhà Santa luôn đó và thắng vào trận hòa hai đều trên sân nhà của Sevilla và mới đây nhất ở cái trận lượt đi ở cái trận lượt đi thì trên sân nhà của Celta Vigo thì uh, Sevilla đã uh, cầm hòa được Celta Vigo với số là một đều đó với những gì tiến đã phân tích anh em hãy đảo qua thêm về một ít thông số về lịch sử đối đầu của hai đội bóng này với tiến nha để đưa ra những cái cái uh, mã kèo mà nó chuẩn hơn đó thì trước khi mà nhìn vào cái thông số này tiến đã có ba mã kèo để anh em có thể đầu tư đầu tiên anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã chính là mã mã à, tài thẻ trong cái cuộc đối đầu này đó thứ hai thứ hai là anh em có thể đầu tư thêm cho tiến vào cái mã là đây thứ nhất là mã tài thẻ nhá thứ hai là mã là cả hai đội cùng ghi bàn còn về cái mã mà xỉu góc mã xỉu 10.5 góc à, cả 6 trên 7 trận gần đây thì hai đội đều có dưới 10.5 góc đúng anh em và 8 trên 9 trận gần đây cả hai đội đều có từ 4.5 thẻ phạt trở lên đó đều có mức thẻ từ 5 thẻ trở lên cái mức về tài thẻ cuộc đối đầu này cũng rất là cao nha anh em cho nên tiến sẽ khuyến khích anh em vào cái mã tài thẻ 4.5 cũng như 6 trên 7 trận đối đầu với nhau thì cả Hà Nội đều có bàn thắng vào lưới đối phương tiến cũng khuyến khích anh em vào cái mã đá kèo là cả Hà Nội ghi bàn còn riêng cái mã kèo mà xỉu thẻ 10.5 này tuy tuy là 6 trên 7 trận gặp nhau cả Hà Nội đều về với cái mức là xỉu uh, xỉu phải góc về xỉu phải góc nha anh em tuy nhiên ở trận đối đầu này về cái uh, cái cái cái tính chất quan trọng của nó rất là cao đó dẫn đến là gớt hạn nguyên cái mùa giải luôn cho nên tiếng chắc chắn là CB nó sẽ chơi ép sân hơn ở cái trận đấu này đó nó sẽ chơi ép sân toàn diện hơn so với Vigo và Vigo chắc chắn nó sẽ có những cái pha mà phản công đó những cái pha phản công rất là uh, sắc bén trước uh, ờ, Sevilla đúng không anh em và chắc chắn hai cái đội mà đấu công với nhau vậy một đội công mạnh một đội mà phản công hay thì chắc chắn sẽ dẫn đến rất là nhiều quả phạt góc cho nên anh em đừng có đầu tư vào cái mã xỉu góc làm gì đó đừng có thấy 6 trên 7 trận về 10.5 góc đều dưới 10.5 góc mà anh em vào xỉu góc nhá ghiên trận này là là cái tính chất nó khác cho nên tiến không khuyến khích anh em vào cái mã xỉu gốc ok chưa nhưng thay vào đó về cái sức cạnh tranh quyết liệt của hai đội cũng như là giành bóng giữa sân ở cái hàng tiền vệ đang thi đấu rất tốt của hai đội thì anh em à, có thể đầu tư cho tiến vào mã kèo là tài thẻ nhá đó đây đầu tiên anh em vào cho tiến mã tài thẻ 4.5 st thứ hai là anh em vào cho tiến là mã cả hai đội cùng ghi bàn ok cho anh em đấy thì đây trước tiên là hai mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em trong cuộc đối đầu này tiếp theo tiến sẽ cho anh em thêm một cái mã nữa đó chính là mã tài cả chặn nha anh em anh em có thể đầu tư thêm cho tiến vào mã cài mã tài 2.25 cả chặn cùng với cái việc là dằn lại cái tỷ số một điều cho tiến đấy anh em nhớ nha vào mã kèo nè tài 2.25 cùng với dằn lại cái tỷ số một điều đó anh em dằn một ít vào cái mã một điều này thôi nha dằn một ít thôi dằn ờ, cỡ 10 đến 20 phần trăm cái số vốn mà anh em đầu tư vào mã tài này đó ví dụ như anh em dằn một điều đúng không thì cái kèo tài này mà chẳng này về một điều thì anh em sẽ bị thua nửa mâm ở mã kèo tài đó nhưng bù lại anh em sẽ thắng đó anh em bỏ một ăn 6.2 ở mức uh, tỷ số một điều đúng không chặng này cũng rất là dễ về một điều nha anh em cho nên anh em cứ đầu tư cái mã này cho tiến ok chưa thì tiến sẽ chốt cho anh em lại nữa nhé mã kèo nữa đó chính là mã tài 2.25 ft cùng với là dằn một ít vào tỷ số 11 ft ok cho anh em thì đây đây chính là bốn cái mã kèo mà tiến đưa cho anh em trong cái cuộc đối đầu này anh em kết mã nào thì vào mã đó đó riêng bốn mã này thì tiến cực kỳ kết luôn tuy chỉ là video tham khảo thôi nhưng mà tiến nhận định phân tích cho anh em rất là kỹ càng cho nên anh em có thể uh, hãy nếu như nếu như mà anh em thấy trùng ý hợp mã với tiến anh em có thể vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại hoặc xem như là tham khảo thôi ok cho anh em còn những mã kèo mà chuẩn hơn chắc chắn tiến sẽ đẩy riêng lên cái nhóm của tiến trước giờ bóng lăn vì trước giờ bóng lăn tầm uh, một tiếng đồng hồ ấy lúc đó thì những cái mã kèo mà tiến đưa lên cho anh em nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều đó vì tiến đã nắm bắt được cái đội hình ra sân của hai đội cũng như là nắm bắt được cái lối chơi của hai cái đội bóng này đó chỉ công hay thủ có những cầu thủ uh, đá chính nào ra sân rồi những cầu thủ quan trọng chủ chốt nào của đội bóng bị chấn thương đó thì lúc đó thì những mã kèo tiến đưa ra nó chuẩn hơn nhé anh em anh em nên nhớ điều đó nhé còn những anh em nào mà đặc biệt mà đang thua tha xa bờ muốn gỡ gạt muốn cùng vào cái nhóm của tiến để nhận những mã kèo chuẩn mã kèo vip cũng như những anh em anh em nào mà có kinh nghiệm chơi banh bóng nhưng vẫn chưa tìm được một cái trang uy tín để chơi đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến để được vào nhóm nhé và cái điều kiện để được vào nhóm của Tiến cũng như có thể đăng ký một cái trang chơi như Tiến ấy đó một cái trang chơi như Tiến chủ động cầm trang và muốn vào nhóm cùng gỡ gạt cùng vào bờ thì bắt buộc anh em phải có hai điều kiện nhá thứ nhất phải có vốn muốn gỡ phải có vốn đúng không vốn anh em ít nhất cũng một đến hai củ trở lên còn vài trăm tốt nhất đừng có liên hệ tiến làm gì hết anh em nhớ nha vài trăm thì mình để cái số vốn đó lại mình ăn uống uống cà phê đi chứ mình đầu tư bóng đá là nó không có đường nào lời đâu tiến nó thẳng với anh em là như vậy một hai củ nó đã khó rồi nhưng mà tiến vẫn gán giúp đỡ anh em đó số vốn đầu tiên là một hai cũ trở lên thứ hai là anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online trên internet banking anh em tức là có thể chuyển tiền trực tiếp trên cái điện thoại của anh em đó để đăng ký một cái tài khoản như thế này để nạp rút trực tiếp vào cái số tài khoản trên điện thoại của mình luôn đó chơi như vậy nó mới ờ, hợp lợi nó mới ờ, dễ ăn đúng không anh em anh em đủ hai cái điều kiện đó cứ liên hệ với tiến đi tiến sẽ đưa anh em vào nhóm nhóm của tiến là hoàn toàn miễn phí không thu một đồng phí lọc lá nào từ anh em hết và nhóm của tiến sẽ đẩy kèo lên hàng ngày cho anh em chơi đó chơi miễn phí mà không có mắc bát gì hết nên không có bị gì mà anh em không thử hết đúng không anh em thấy anh em cứ thử đi thấy hợp mã thấy tiếng cho kèo ăn thì anh em chơi còn không anh em có thể thoát nhóm anh em uh, không chơi cùng với tiếng nữa đúng không tiếng sẽ hỗ trợ anh em nhiệt tình những anh em nào mà tìm đến tiếng tiếng sẽ hỗ trợ rất là nhiệt tình luôn đó ok thì tiếng chỉ muốn chia sẻ thôi tiếng cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé anh em à, nếu như mà anh em mà yêu quý tiến ấy thì hãy để lại một like cũng như một lượt bình luận à, về cái mã tỷ số ở trận đấu này tiến sẽ lựa chọn những anh em nào mà bình luận sớm nhất và chuẩn nhất về cái tỷ số tiến sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k đó ok và tiến quên nhắc với anh em nữa ngoài cái việc mà anh em liên hệ qua cái số zalo 0963731346 ở phía dưới góc màn hình này anh em còn có thể liên hệ với tiến qua cái uh, uh, phần mô tả ở dưới video này đó và cái thông tin dưới phần mô tả thì mỗi cái video tiếng đều ghi những cái thông tin Facebook cá nhân đường link đó anh em cái đường link Facebook cá nhân link Telegram cái đường link fanpage lên tiktok tất cả những thông tin này tiến đều để ở phía dưới phần mô tả anh em có thể ấn vào mô tả phần mô tả trong cái video anh em đang xem để anh em tìm kiếm những đường link này anh em ấn vào là sẽ uh, liên hệ được ngay cho tiến đó nếu như anh em không có xài Facebook hay Tele hay fanpage anh em không muốn liên hệ bằng những cái đường link này thì cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo của Tiến nhé vì hiện tại tiếng bị giả mạo rất là nhiều anh em nên tiếng bắt buộc phải đưa những cái đường link trực tiếp như vậy anh em chỉ cần ấn vào là sẽ ra thôi không phải mà tìm tên này nọ nữa vì vì tìm tên này nọ rất là dễ bị ờ, lừa anh em đó vì có nhiều anh em nói là à, anh em bị lừa bởi những cái kênh giả mạo ấy cho nên tiếng mới đưa trực tiếp những đường link lên anh em nhớ nhé Ok, thì tiếng cũng sẽ kết thúc video tại đây nha anh em. Anh em nhớ để lại hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng số kèo cũng như là kênh tiếng bóng đá này giúp cho tiếng nhé để cho tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới ở các trận đấu tiếp theo ok chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là chúc anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé